Xin chào mọi người và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dancing Nguyễn Minh Sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tập một bài hát được rất là nhiều người yêu thích của ca sĩ xinh đẹp Chipu nhá. À, và bây giờ mọi người hãy ấn play và tập đi tập lại ngay để cùng có thể nhanh chóng à, thành thục bài tập này nào. Let's go. Mình sẽ bắt chéo chân lên, mình sẽ di chuyển sang bên nhá, mình chủ thấp người xuống tay mở. Hai lần không. ra ngoài. Hất. Mình hất thật là chắc và mạnh hông nhá và xuống. Rất là dễ đúng không? Và bây giờ bắt chéo tay vào như là mình đang rút áo lên này, cố gắng cùng chân xuống nhá không như vậy và trùng chân xuống thấp ok bây giờ mình đã lật người sang ngang này kéo cô lên và ba lần đổi lên mình quay lưng lại nhá Style này mình sẽ có bốn giá và hai tay chuẩn bị sẽ rút kim tay vào người mặt này và vào người đánh chéo mở ra bây giờ mình sẽ rút lực lên và đẩy tay này rút tay là ngang ngang chéo chéo bây giờ mình sẽ di chuyển về phía trước nhá quanh tay trùng thấp người và mở vai đi về lên mạnh dần lên này sáu nhá tay kéo dọc theo người hai lần tay chỉ vào đầu bạn sóng theo chuẩn bị nối lại cái đầu bài này mở thông hất đổi bên hất mạnh không nhá tay kéo áo tay mình có thể để ngang luôn hoặc là mình freestyle thoải mái nhá mình có thể để xuống dưới này lật trùng họng kéo lên và ba lần chắc kỹ thuật rất là quen thuộc nếu như mà bạn đã tập trùng họng cơ bản rồi rất mạnh đấy quay lưng tay lên đầu quay lại freestyle tay ra giật mạnh kiểu tay này nhưng đừng để bị gõ vào người nhá hai lần nữa bây giờ rút được tay ngang ngang chéo chéo một lần nữa và cho mình đi lên này trái phải và mình đi lên lật vai mở lùi người xuống bây giờ mình sẽ sóng nhá bài tập rất là nhanh nên là mình không thể giải thích từng kỹ thuật được những bạn nào mà chưa tập võ các bạn các bạn có thể comment mình sẽ gửi lên nhá và hai lần này vẫn hơi nhanh đúng không? và cùng giao pose kiểu tay lần này mình sẽ chỉ làm hai lần đổi động tác luôn mình dần ngang và hai lần này nữa tiến lên luôn một lần tiến lên chuẩn bị mở vai lùi xuống và bây giờ mình sóng nhá một lần đổi bên ok và hết bài các bạn thấy thế nào? Đây là một bài khá là dễ đúng không? Nhưng mà cũng cần phải có sự mềm dẻo và để cơ thể có thể mềm dẻo được thì mình phải tập đi tập lại rất là nhiều lần nên là đừng tắt video và máy tính bộ mình hãy quay lại và tập thêm một lần nữa nhá. À, ok và nếu như các bạn thích tập bài nhảy gì, các bạn muốn uh, mình biên đạo bài nhảy gì để cùng có thể luyện tập với các bạn thì hãy comment ở phía dưới và đừng quên subscribe channel để không bao giờ bị bỏ lỡ những video tiếp theo nhá. Bye bye.